Xin chào tất cả các bạn, mình là Gia Hy Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một kiến thức mới và sự giúp đỡ của một người bạn của mình và cũng là một tiktoker Bị kênh của cậu ấy là Oxy Animation Đây là một người bạn thân của mình rất giỏi vẽ và cũng làm animation giống như mình và làm otaku chính hiệu giống như tiêu đề của video anime có gì hay trước tiên anime là gì anime là một thuật ngữ tiếng nhật dùng để chỉ các bộ phim hoạt hình made in japan được vẽ tay hoặc máy tính anime cũng giống như các bộ phim thông thường đều có các thể loại như adventure horror tình cảm nên mình sẽ nói về các thể loại đặc trưng của nó Bishojo hoặc Moe là thể loại anime có được chính với nhan sắc đỉnh cao harem là một bộ anime kết hợp nhiều yếu tố thường là tình yêu lãng mạn giữa một nhân vật với hai hoặc nhiều nhân vật khác giới khác tiêu biểu là High School DxD hoặc Niseko vân vân Yaoi anime đồng giới nam Yuri anime đồng giới nữ Kodomo anime dành cho trẻ em Hum Doraemon Jojo anime đều là anime nhẹ nhàng tình cảm phù hợp với phái nữ tiêu biểu như Kimi Nitoroke vân vân Sone anime là đặc anime mạnh mẽ dành cho cánh đàn ông Isekai anime mà nhân vật chính đang yên năng lành thì vì một lý do nào đó có thể là bị xe tải hôn chúng hoặc là bị giết sẽ được teleport sang một thế giới khác để làm lại cuộc đời tiêu biểu như slam chuyển sinh hoặc thất nghiệp chuyển sinh Echi, anime 18 cộng hoặc trên 16 cộng mang nhiều yếu tố hài hước tiêu biểu như Nagatoro hay công tức tự thần và cô hầu gái tiếp theo hãy làm rõ khái niệm sau fan anime otaku và wibu đầu tiên là fan anime theo quan sát của chính bản thân mình thì đây là những người đã xem khá khá các bộ anime và có hiểu biết nhất định về otaku nếu như vậy thì mình thuộc loại này otaku là một từ tiếng lóng của nhật dùng để ám chỉ những người yêu thích anime và manga với mức độ vừa phải hiểu rằng bộ này mình thích thì ắt sẽ có vài người không thích bộ đó có thể bàn luận cởi mở về chủ đề anime và manga và rất ít khi chèn tiếng nhật khi nói chuyện Weibo là những người nghiện anime quá mức và hay làm phiền người khác bởi chính con nghiện của mình họ hiểu về tiếng Nhật và biết tiếng Nhật nhưng chỉ gói gọn trong anime và manga từng thêm các từ tiếng Nhật và cô nói và cũng muốn trở thành người Nhật bằng mọi giá hay nghiện là dở rồi tiếp theo là waifu hoặc husbando waifu là một thuật ngữ mô tả một hoặc nhiều các nhân vật nữ mà các fan otaku wibu nam nhận làm vợ của mình Mỹ cho các bạn biết thì Boxy cũng có một waifu đó, đó chính là cô nàng cao Senko. Ngoài ra ta còn có Husbando, giống như waifu nhưng ngược lại. Phan nữ nhận một hoặc nhiều nhân vật nam làm chồng của mình. có mà nhiều người thì vẫn thường dùng waifu cho cả hai trường hợp trên. Về vần lịch sử của anime, tóm tắt nhanh thì nó được hình thành vào những năm đầu thế kỷ 20. Nhật Bản đã tiếp thu các công nghệ làm phim hoạt hình từ nước ngoài các nhà phim hoạt hình Nhật Bản đời đầu gồm có Shimokawa Oten, Koichi Junichi và Kitayawa Seitaro. Họ cũng được coi là cha đẻ của anime. Sau rất nhiều năm phát triển, anime đã có rất nhiều thể loại, nhiều phong cách vẽ và diễn hoạt. Ngoài ra, ta cũng có light novel và web novel. Light novel là một dạng tiểu thuyết hạng nhẹ, được viết giống như một cuốn sách thông thường hoặc được minh họa bằng các hình ảnh giống như trong manga và các nội dung nhẹ nhàng, ít phức tạp, phù hợp với học sinh sinh viên. Còn web novel thật ra là do ai đó dịch ra rồi đăng lên web chuyện khác mà thôi. Nếu như một bộ light novel hay thì nó sẽ được chuyển thể sang manga, còn nếu như hay quá thì sẽ được chuyển thể trực tiếp sang anime luôn. Bạn nào đam mê về tiểu thuyết thì có thể nên cân nhắc nha. Thường thì trong anime hoặc giao tiếp thường ngày ở Nhật, ta thường nghe thấy những từ gọi là kính ngữ như san sama kun và chan bạn nào chưa biết thì mình sẽ giải thích về sự khác biệt của chúng đầu tiên là san thì thường được dùng để chỉ cho cả nam lẫn nữ nó phổ biến nhất và rất hữu dụng trong trường hợp bạn không biết kiểu kính ngữ gì thì có thể dùng cái này với tất cả mọi người lưu ý là không dùng nó để chỉ bản thân mình con cái nhà người ta hay khách hàng của bạn nếu như nhà bạn có một cửa hàng bên nhật ngoài ra có một số người lại hay dùng han thay cho san sama có hai trường hợp bạn dùng kính ngữ này một là khi nói chuyện với khách hàng như okiyaku sama và hai là dùng để cộng tỏ rõ sự kính trọng của mình với người khác thường là trong các dịp quan trọng và nếu như bạn gặp một người hơn tuổi của mình thì có thể dùng chama cool là một kính ngữ phổ biến thân mật dùng để người trên nói người dưới hay chủ yếu dùng cho con trai cuối cùng là chan cũng là một cách xảy ra phổ thông thân mật thường được dùng đối với trẻ em nữ người yêu bạn bè hoặc một thứ gì đó dễ thương thông thường tên một người sẽ rút ngắn lại khi dùng với chan mà ta thường hay thấy trong các bộ anime như aiko thì sẽ thành ai còn yukiko thì sẽ thành yuchan lưu ý là không nên dùng kính ngữ này với những người có địa vị cao hơn mình bonus ngoài ra ta có C cái này thì ta ít gặp trong giao tiếp thường ngày hơn chủ yếu là trong các văn bản có thể dùng cho tất cả mọi người ok cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của chúng mình đừng quên để lại một like và subscribe để mình có động lực làm tiếp phần 2 nha và các video khác nữa nếu có gì sai sót thì các bạn đừng ngần ngại bình luận bên dưới nha nào boxy biến mất nào